Xin chào anh em thì uh, gần đây đấy có rất nhiều anh em chuyên lắc cái có liên hệ với tôi nhờ tôi tư vấn uh, có cách nào chống lại cái máy phân âm không thì thực sự với anh em đấy cái máy phân âm nó rất là hiệu quả anh em nhé không có một cái hộp gì có thể chống được hay nắp đĩa gì chống được anh em nhé cho dù anh em có cắt âm bo tròn phá tiếng đấy nó đều phân âm được hay là nắp anh em quấn băng keo quấn uh, giấy bạc nó đều phân âm được anh em nhé thì clip này tôi sẽ chia sẻ với em một cái mẹo nhỏ rất là đơn giản thôi để anh em lắc cái em có thể kháng lại Đấy, hạn chế cái độ hiệu quả của nó em nhé hạn chế thôi nhé chứ không thể chống lại 100% anh em nhé vì nó thực sự rất là hiệu quả anh em ạ thì tôi có chuẩn bị cho em là một bộ hột uh, chợ đã được chính tay tôi cắt âm bo tròn phá tiếng Đấy, và tôi đã thử nước muối cho anh em đây và một bộ hột công chuyện đây và nắp đĩa là nắp đĩa hoàn toàn bình thường em nhé Đấy. thì tôi sẽ dùng đũa này để lấy ba cái hột này lên tại sao tôi lại dùng đũa vì tôi muốn chứng minh anh em tôi không chạm tay vào hột anh em nhé vì cái máy phân âm này đấy nó phù hợp cho anh em làm tay quan đấy, em đến sân chơi không phải luồn đồ vào hay cũng không cần phải chạm tay vào hộp anh em nhé đấy nó rất là hiệu quả đây là cái thiết bị mới nhất của năm 2020 ấy. đấy nó là gọi là áp tinh của nhà cái anh em nhé thì anh em cố gắng theo dõi tôi sẽ chia sẻ cho em cái mẹo này rất là đơn giản thôi thì với cái mẹo này thì em cũng không cần phải những cái hộp gọi là hộp trống hay là hay nắp đĩa trống em chỉ cần dùng hộp chợ hay nắp đĩa bình thường thôi em nhé đây trên tay tôi thêm nam châm đây đây nam châm hột không một hít anh em nhé đĩa cũng vậy đây rồi em thấy em biết rồi nếu nó là đồ công chuyện đấy anh em thử nam châm là chắc chắn nó sẽ hít anh em nhé đây đây là hộp công chuyện đây đấy chặt hít chặt cho em nhé Đây, tôi sẽ tiến hành xoay đèn cho anh em Đây, hột rất là trong nhá Em biết rồi, nếu là hột chợ đấy, em xoay đèn ấy, bao giờ nó cũng trong suốt này Còn những cái hột công chuyện đấy, khi mình xoay đèn flash ấy Thì nó sẽ đục Đấy, em nhé. Hoàn toàn thì à, để làm clip ấy, thì tôi xin phép là bật cái đồng hồ bấm giờ lên để chứng minh với anh em clip của tôi nó là hoàn toàn bình thường không qua chỉnh sửa không cắt ghép nhé đây tôi sẽ để đây thì nói qua về cái máy phân âm này thì cái máy phân âm này đấy nó có chức năng và nhiệm vụ là nghe âm thanh của hột rơi xuống đĩa để phân âm và báo dung cho em biết được tàng hay xỉu thì với cái máy phân âm này nó rất là nhỏ gọn đây rất phù hợp cho anh em ngụy trang vào đâu cũng được đây nó có một mic thu âm đây cái mic này nó nó sẽ nghe cái âm thanh đấy nó sẽ thu âm và nó phân âm nó báo dung cho em biết được tài hay xỉu thì với cái máy phân âm này đấy khẳng định với anh em hột gì nó cũng phân âm được nắp đĩa gì cũng được hột công chuyện hay hột trợ cắt âm bo tròn pha tiếng đều được anh em nhé thì à, sau đây tôi sẽ lắc bình thường để tôi test thử vài tiếng cho em thấy được cái độ hiệu quả của máy phân âm này đấy thì với cái máy này nó báo một dung anh em mới xỉu báo hai dung anh em mới tài máy báo hai dung đây em mới tài tôi tài này đấy anh em vào sân chơi đấy mà anh em sóc bình thường đấy lắc bình thường đấy chỉ cần là ngồi một mét rưỡi đổ lại là nó sẽ phân âm nó báo cho em biết đây máy báo một dung đây anh em đánh xỉu của tôi xỉu này chín nút này đây cho dù vì bản thân của nó ấy, là nghe cái âm thanh cuối cùng của quân hồn rơi xuống địa để nó phân âm anh em nhé cho nên sóc dài nó vẫn phân âm bình thường máy báo một dung thì là xỉu anh em nhé xỉu này chín nút này thì cái mẹo nó như nào tôi sẽ chia sẻ ngay với anh em anh em chú ý nhé đấy thì cái mẹo rất là đơn giản thôi anh em lắc đấy anh em chỉ cần là dốc tay cho tôi để làm gì để cái quân hột nó trượt từ cái thành nắp này rơi xuống đĩa để nó va vào nhau đấy thì nó sẽ giảm cái, cái độ hiệu quả của nó đi đấy máy báo một dung đây xem là chỉ quay tài đây đấy như này là chuẩn là không chuẩn xác này đấy anh em hiểu cứ là ra cố gắng kể cả đấy em lắp kèm cho tôi đảm bảo ấy nó sẽ hạn chế đi rất là nhiều anh em nhé máy báo một dung đây đây thì tiếng này nó chuẩn xác đây là hạn chế thôi nhé kể cả anh em có nắp như thế thì nó vẫn có thể là nó vẫn phân âm được anh em nhé à, tiếp tục này đấy cố gắng cứ lắc dốc tay rồi để làm gì để nó va vào nhau nó hạn chế cái khả năng nghe của nó đi máy báo một rung đây à vẫn chuẩn xác anh em ạ đấy. thì cái máy này nó rất là hiệu quả đấy thì cái mẹo này ấy, thì nó chỉ là hạn chế đi cái phần nào thôi chứ không thể là chống lại 100 phần trăm em nhé máy tiếp tục báo một rung đây đây cái này nó sai số này em ạ đấy tôi chuyển sang cái bộ hồn nâm châm này đấy, tôi tiếp tục nắp dốc tay em nhé đấy, em nhìn, nhìn cái cổ tay tôi này đấy em để làm gì nó trượt cái thành xong cái quân hột nó va vào nhau đấy nó giảm đi cái, cái âm thanh nó của quân hột rơi đĩa anh em hiểu không? máy báo hai dung đây xíu này đấy sai số chưa của tôi lắc bình thường này đấy khẳng định với anh em lắc bình thường là nó sẽ phân âm được và nó báo cho em biết anh em nhé máy báo một dung đây xíu này 8 nút rất là ok thì cái mẹo lắc này rất là đơn giản anh em nhé đấy thì anh em vào cần quan tâm tới cái máy phân âm này hay cái mẹo nắp này Đấy, thì cứ liên hệ với tôi qua cái số điện thoại này tôi sẽ tư vấn cho anh em xin cảm ơn anh em đã theo dõi video